tâm chỉ đến tuổi mày yeah đây là 6 cover TTK tao từng bán giấy xấu, từng đi dựng xe Gấp từng đồng để thu âm bài nhạc chém nhau để lấy xấu Với bạn bè, rồi dồn hết tiền khi mình vào sòng bạc Cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn bạc Khi tôi này thằng chủ thì công việc của tôi đều đào ra Số phận tôi lận đận nhưng tôi chưa bao giờ hận vì những nước mực tôi đã chỉ xéo vào da Quỳ tha mà bắt hơn mấy thằng thấy ghét Sống như lồn thích tình đường lấy nét Tụi mày giống như là những điếu cân mà mấy thằng em của tôi đang ngồi đốt cháy khét Sống và tồn tại chỉ để cho người hút Xong rồi tiêu tan không khi chưa đầy 10 phút Nhưng lần mày hàng ngày cũng như thằng hai lần làm mình tai uh, Yeah, chứ để cho tao cười chút Để con nói sang, để con chó trang Under quán trả ta đã thuộc lòng Tự do như sói hoang như khi chết cái đói ngang hơn phải trốn trong hang như là chuột đồng Đụng chuyện tụi tụi cao bàn phím còn tụi tao kiếm đâu lại ra tay Ô gì con cạch gì mấy thằng điếc chưa từng biết đại ca thay Tự do cho nhạc rap là một mặt khác Có khi để quan tâm là nó chán hay real Biết bao như trong chốc black Gửi cho mấy thằng nhóc ác luôn mở miệng nói tay view Tung hoành ngang dọc ô vì là trường học thì tụi tụi tao là những thằng lưu bang Cù mang nhạc rap bằng một cách khác là em những bài hát tao với thằng Chu Kang Dẫu bàn chân đi về hướng mặt trời Chân có bàn tay đưa tôi theo đi cho tao đi và đến hướng mặt trời và đến hướng mặt trời Kéo khỏi tao ra buông tối cuộc đời Kéo tao ra, kéo tao ra khỏi buông tối cuộc đời Đeo cần quan tâm gì đến tuổi mày đừng quan tâm, đừng quan tâm gì đến tuổi mày cứ ngồi không sao trả hết nợ đời Ê, anh giúp tao trả hết nợ đời